Em à, To Đi Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé Hôm nay là chúng em lại tiếp tục à, kiểm tra mũ ong chúa lở chưa mà chúng ta à, chúng em cắt mũ chúa ghép vào một cái ổ mới mất chúa các bạn nhé Hôm qua em mới bỏ một chúa già đi rồi em thay chúa mới chúa non các bạn nhé Xin xin quý anh chị cùng xem và nhớ ủng hộ kênh của To Đi Tiến nha Thấy hay thì hãy chia sẻ video này lên cho nhiều người cùng xem ạ Để nhiều hả? Một, một mũ nở đó. Ừ, thì hôm qua anh nói mở nở rồi nở rồi phải không? Mất rồi phải không? thì nở thì tốt cái gì đâu mà xem chúa đấy ra thôi, thôi chứ kệ đấy chứ chúa mới mới nở xong các bạn nhé ổ này thì chúa mới nụ chúa non mới nở giờ tiếp tục bọn em sẽ kiểm tra cái à, nụ ống chúa khác để chúng em cắt đi nhé cắt đi để à, chúng em ghép vào cái ổ đàn à, thay chúa già hôm qua quay cái này xong cắt xong rồi thì em phát một cái trực tiếp trên kênh Tony Tiến nhé quý anh chị nhé quý anh chị nào xem thì hãy hãy hãy vào kênh của Tony Tiến eh, xem eh, em sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể các bạn nhé rất mong quý anh chị eh, xem và ủng hộ ạ bắt chuột à bắt nở quan đó phải không mình cũng được tốt đây anh đang đi vào bắt để nụ ong chúa non kia nở đi các bạn nhé đây ổ ong nó đây ạ quý anh chị thấy này em sẽ cầm ra quý anh chị nhìn rõ hơn nhé đó Đây quý anh chị nhìn rõ chưa? Em sẽ để bên đây cho quý anh chị nhìn cụ thể chi tiết hơn ạ Cái này không Có vướng anh trường đen không này. Vướng trường đen Vướng anh trường đen không được Là chuyển qua đây quý anh chị nhá Để anh trường đen anh cầm lên các bạn nhé chuyên gia về ong các bạn nhé anh này à, kỹ thuật về ong thì cũng à, dạng à, tay nghề khá của khu vực đồng hới các bạn ạ nên quý anh chị xem và nhớ ủng hộ nhé anh đang cầm khay này nè em zoom lên quý anh chị xem nhé để anh sẽ tìm cái ong cho ong chúa lon mới nở các bạn nhé anh nhìn xem ở đâu anh sẽ rút vào trọ dọn anh sẽ chuyển qua bên kia nhé thì để cái nụ ông chúa không cần cắt nụ ông chúa này bỏ vào không thấy rồi không rồi anh đã nhìn thấy à, nụ ông chúa rồi các bạn ơi đó, đó anh cứ để đây rốt đi ừ. rồi anh anh cứ bắt đi nhìn thấy bắt đi để bỏ vào đó để biết à đó chú non mới mở mà anh nhìn thấy đúng là cái nhìn cái à, à, đít nó to hơn và lông nó vàng hơn các bạn này Để chơi thì em sẽ cầm cái giấy để tí em nhét vào trong các bạn nhé đây chuyển cái máy này qua đây để quý anh chị nhìn thấy ạ máy anh tập thiêu là nó bốc bốc bốc có tách đón nữa đi à đi nổi à nổi tách đàn mà con mũ kia đã chưa mình còn hả thì nở đó bận còn con con kia nó nở chưa chưa mới nở một mũ mấy mùa nụ con này thấy thấy cái mũ này nó nhường cho đi à mới nở ra được một ngày tuổi đó nó lại đi á nó bay được chưa nó phải tập bay ấy chứ ừ. tập bay chưa mà nó đi được được rồi không chưa vào rồi Đó, em zoom lên quý anh chị nhìn to hơn nhé rõ hơn nhé một ông chúa đang ở trong nhốt trong có hai con không có một con thôi nhìn đồng thoại bên ngoài là biết chúa đóng nữa thì nhìn cái ờ, nỗ ra chui ra rồi ấy. là anh nhìn anh anh phân biệt cái nỗ chui ra rồi các bạn nhé thế cái này thì đơn giản là quý anh chị nhé anh sẽ bắt con chúa này ờ, chúa nở ra rồi thì để để đi đi sang bên ổ bên mất chúa các bạn nhé chưa chưa được đâu này ong nó biết là con nụ chúa mới ra là nó biết mùi các bạn nhé đó là anh ờ, bắt chúa con chúa non này nó hơi khó các bạn nhé anh phải cẩn thận nhé em đứng hơi gần đấy cũng ờ, hơi nguy hiểm anh ờ, quen chứ em chưa quen mùi ong nữa các bạn ạ được chưa Lâu thế Lọt ra Hả? Hả? lột ra ra rồi Đi hướng khác à? Đây bên đây không? Cái nó rút khiếp hề Cái đám bên này Rút vào trong tôi nhìn thấy rút vào trong giờ rút rút đâu nữa Đó nó to hơn đấy đúng đấy Lọt to ừ, nó, nó đi cứ rút vào trong các bạn nè, Chúa hay thiệt mình ờ, bắt cẩn thận nhé cứ chú non em chia sẻ với anh chị bắt cẩn thận nhé chúng ta phải rốt vào đó chứ chúng ta mà uh, chúng ta mà mà, mà bắt bằng tay là nó sẽ bị bể bụng nó, nó không đẻ trứng được đâu các bạn nhé mình hết thức cẩn thận bắt con chúa rồi phải hết cẩn thận ạ đấy mình nhốt ra thế thì con ong nó ép con chúa nó, nó tách đàn à, nó, nó, nó, nó giãn ra các bạn thấy động nó giãn ra đó. nên chúng ta eh, phải cẩn thận cái eh, con nào đó ừ. chưa có à? chưa được chưa được nâng cái nhẹ nó con chú non nó khó thế để anh à, anh lại đây em à, quay lại đi để đây à, em tính xích ra một chút thế em thấy hơi hiện tượng nó hơi bị khó chịu rồi Yeah. Mm hơi ờ, khó chịu khắc nạ này các bạn nhé rồi em sẽ để đây ờ, cái máy một máy để đó có những hiện tượng là nó ờ, đang quay mà máy nó kêu báo quá âm thanh vừa mới nhìn xong giờ chịu đó giờ đông quá hai mặt bên kia rồi một chú non mới đẻ ra thì nó cũng giúp con này giúp khỏe thích à cẩn thận cái này vì, vì làm cẩn thận quý chị nhìn thấy rồi mà chúng ta bắt bằng tay không nên bắt bằng tay nhé chúng ta úp bằng dọ không để cho bò vào ạ con đực rồi con đực con đực chị, chị lấy luôn già tiêu sợ nghe nó bay vào đầu nghe bay vào đầu sợ lắm quý chị ơi em chưa quen anh quen nha nó chúa là ở trong cầu này rồi quý anh chị nhé là chúng ta thì ờ, quan tâm đến cầu này thôi mình nhìn kỹ lại thôi thì con chúa nó khác biệt hơn mấy con ong thợ các bạn nhé con chúa nó, nó, nó khác biệt hơn ạ rồi em sẽ xịt tốt một chút cho anh ờ, sợ lắm ạ em zoom lên to quý anh chị nhé à, to vậy quý anh chị nhìn thấy ạ à? và cần nó dài ra thì chúng ta nhìn thấy rõ đỡ nữa rơi á à? hay là bay á rơi sao đâu mà rơi cái à, bắt chúa này chúng ta phải nên phải kỹ càng và cẩn thận nhé các bạn nhé để không có ảnh hưởng đến à, chúng ta lại mình lại mất một con chúa uổng các bạn nhé rút đi thôi chứ sao mà ấy được đó sợ là chúng ta không phân biệt là chúng ta bị mất quân các bạn nhé thì con này ra đi nó ra chào đời rồi mà thấy có một con mủ chúa kia cũng chuẩn bị chào đời nó phải đi thôi các bạn nhé chúng ta nói một đất nước không có thể hai vua được mà mà không để đó để cắt cha nủ chúa đi anh trường ơi hả cảm không được thì mất vắt vừa cắt mổ chúa chúa chuyện bị nở qua bên kia mình cấy bên kia chứ mình làm vậy thì nghe không ấy quá nghe tìm nó nhưng mà ảnh hưởng nếu mà có hai cách nhé các bạn nhé một cách là chúng ta bắt được con chúa thì qua bên kia này êm hơn để con chúa tự nở sau ạ mà không có thì chúng ta phải lấy con mủ chúa này đi ạ có hai cách như vậy ạ tôi theo em là cái có cách đơn giản nhất là chúng ta thôi để con chúa này đi khỏi ảnh hưởng đến nó anh trường chúng ta sẽ sẽ cắt cái mủ chúa đi thôi thì chúng ta không ảnh hưởng để không ảnh hưởng đến uh, chúng nhé hả bay nó về ổ đấy thôi nhưng mà chúng ta cắt đi không được giờ cắt cái mũ đi nó bay ra nó bay về thôi nhiều lúc nó đông mình nó rút nó bay đi mình không để để ý được các bạn nhé mắt thường mình không để ý đâu mình cứ để ý vào cái cầu thôi mình không để ý những con bay ra vườn chú non này mới mở nở không biết nó nở trong vòng nó ờ, nở thì sáng sớm hay nó nở đêm qua một là sáng sớm nay hoặc là đêm qua các bạn nhé nhưng nó phải tập bay nó bay mới bay giỏi được chứ chưa tập bay mà tập bay ra thụ tinh các bạn nhé 5 ngày nó từ từ 5 ngày nó nở 5 ngày sau đi thụ tinh các bạn nhé con chúa này nở ra khoảng 5 ngày sau đi thụ tinh ạ à. giờ sao quyết định à, cắt không bắt cả mới khó không tìm ra được thì cắt đi chứ chắc ăn nhé bọn em là dự tính em sẽ à, bắt con chúa đấy à, quý anh chị nhé bắt con chúa đấy sang để sang ổ bên kia hôm qua em bỏ thay con chúa già đi rồi đấy vất em nhốt con chúa già con chúa già đã chết rồi mình nhốt thì nó không cho ăn uống nó tự chết đấy các bạn nhé đói khát mà quân không cho uống nước không đói bụng nữa cũng chị là nó chết chứ không phải như là con người mình còn chịu được thời gian con ong thì tuổi thọ đời nó ngắn hơn con người các bạn nhé nhưng anh nhìn từ nãy giờ chưa thấy đâu một là nó bay đi hai là giúp ờ, nó, nó giúp ở trong cái đám quân nó bảo vệ đấy. chưa phân biệt ra được ạ em đã kiểm tra cái video thôi thì cũng tránh video dài nè em bọn em đã kiểm tra được cái con chúa đã nở rồi các bạn nhé con ong chúa đã nở rồi thì à, bọn em sẽ làm cái video tiếp theo để em à, quay một cái video tiếp theo để cắt ờ, chúa tránh cái video dài các bạn nhé rồi ờ, cuối video em ờ, Tony Tiến cũng ờ, xin phép dừng đây nhé. Xin quý anh chị kiểm tra chú đã màn chú lở đã kết thúc. Xin quý anh chị xem và hãy tặng em Tony Tiến một like nhé. Quý anh chị nào chưa đã bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đón nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.